Trong nhóm từ của tiếng Việt ta gọi chung là từ đơn, từ phức. Chỉ có hai nhóm này thôi, còn trong từ phức thì lại có hai nhóm từ, đó là từ ghép và từ láy. Từ ghép là từ được tạo bởi hai, ba hoặc bốn tiếng, nhưng khi ghép lại nó sẽ tạo thành một nghĩa chung. Và nghĩa chung này lại được chia thành hai nhóm, đó là từ ghép tổng hợp mang ý bao hàm tổng thể nói chung. Thứ hai là từ ghép phân loại để phân biệt giữa loại này với loại khác. Chúng mình cùng ôn lại về từ láy nhé. Từ láy là từ có 2, 3 hoặc 4 tiếng. Tuy nhiên, nó có một bộ phận của tiếng được lặp lại. Nếu bộ phận đó nếu bộ phận đó là bộ phận âm hay còn gọi là âm đầu, ta có từ lấy âm. Nếu nó được lặp lại bởi phần vần, ta gọi đó là lấy vần. Nếu được lặp lại cả phần âm và phần vần, có nghĩa là chỉ khác thanh thôi nhé, ta gọi là lấy âm và vần. Nếu bộ phận tiếng ấy được lặp lại hoàn toàn, ta gọi là lấy tiếng. Như vậy nó sẽ giống hệt nhau, cho nên cũng có khi ta gọi là lấy toàn bộ và một phần nữa khá thú vị trong từ láy được gọi là láy đặc biệt thực chất nó khuyết đi bộ phận âm đầu như vậy chúng mình vừa nhìn lại phần kiến thức về từ ghép và từ láy cụ thể như thế nào chúng mình cùng tìm hiểu tiếp nhé ta sẽ cùng luyện tập qua phần sau với mỗi từ đơn hãy tạo nên từ ghép và từ láy. Thông qua đây, cô sẽ giúp các con phân biệt được cách cấu tạo của từ ghép và từ láy.